chị ấy như cô tâm con bác năm ở xa mới về dáng người trên sao xinh quá trong ngẩn ngơ đám trai đàn ta mới ngày nào quay ngay ngay tiền mới ngày nào tung tăng khắp miền mà giờ đây cô tâm tình như nàng tiền mà qua giá vẫn khi mắt tình mài công môi cắm như gắm quanh mình gió chiều ơi hãy thôi nữa đi cho hương cao rơi rụng cho môi thắm tim xin cho má thắm tim hồng Thank you. đổi thay rồi nhìn thấm điêu vàng đi giữa nắng chiều thương coi em nhìn em mà nữa Música chợ đâm bỏ đi trong dội vã thầm không đợi dài năm cho trầu xanh tốt lá cho cao chỗ bù để tính chuyện chồng con cô kìa ấy như cô tâm trong sáng qua cắm ra tràn đài thế mà hôm nay cô tâm không khác chi các cô làng ta non bài thơ nghiêng trong nắng tà áo bà ba duyên quê ấy mà cùng chị em chân dép cô đi chờ xa thì đã có khổ kìa ấy như cô tâm đi với ai giống như anh hùng ấy nào ai ai ai biết trong tiếng đôi tiếng đôi làm sao lúa trong sân xanh xanh có nàng luôn cài sâu bên đây có già chờ mùa lên đôi lửa sẽ nên tình đã thành đôi

là chúc cho ai quặng đẹp duyên nguyện đừng quên kỷ niệm của thời thơ Hãy subscribe một con gấp